Xin chào các bạn đến với một cuộc sống hiện đại về những bài viết. Hôm nay chúng mình xin chia sẻ bài viết Nhân sinh cuộc đời. Hãy xóa bỏ tính ích kỷ, cố gắng sống tràn đầy niềm tin. Lisa đến từ bang Arkansas, Mỹ, cô cũng là người duy nhất ở trong thị trấn này được theo học Đại học Hever. Trước khi cô chuẩn bị đến Đại học Hever học hành thì những người ở thị trấn đều rất tự hào vì cô được theo học ở đây, bản thân cô cũng thấy hạnh phúc vì mình có cơ hội tuyệt vời như thế này. Nhưng, khi tinh thần hưng phấn vẫn chưa tan thì bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng tồi tệ. Cô sống thật vất vả tại Đại học Hever, nghe giảng bài thì không hiểu, nói thì đặc sệt giọng nhà quê, những chuyện người ta biết cả thì cô chẳng biết tí gì, còn những gì cô biết thì mọi người lại thấy nực cười. Cô bắt đầu hối hận vì mình đã đến đây học. Cô vẫn chưa hiểu tại sao mình phải đến Hever để phải chịu nỗi nhục nhã này. Hơn nữa cô thấy vô cùng nhớ nhà. Nơi này chẳng có ai coi trọng cô. Lisa vô cùng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, cảm thấy mình là người tự ti nhất Hever. Trong tình trạng ấy cô phải đi tư vấn ở trung tâm tư vấn tâm lý. Bác sĩ tâm lý đã chuẩn đoán cô như sau, cô đã bước qua thế kỷ mới của người trưởng thành, nhưng cô vẫn lưu luyến với thế kỷ cũ trước kia. Cô không muốn nghĩ cách thích ứng với những cuộc thách thức, cô đã rụt mình vào một góc, sợ hãi nhìn mọi người rồi còn than vãn mình thật bất hạnh và chẳng ra gì. Cô đã tê liệt với thành tích huy hoàng là có thể vào được trường đại học Harvard. Bây giờ cô chỉ nhìn thấy những khó khăn, thất bại trước mắt, không có niềm tin để tạo dựng những huy hoàng của đời người. Cô đã quen làm con lạc đà trong bầy cừu, cô không can tâm làm con cừu non trong bầy lạc đà. Cô đã đối phó với nhu cầu học tập của sinh viên bằng những phương pháp học tập thời trung học, như vậy hoàn toàn không thích hợp, nhưng cô vẫn cố ông lấy những cách này mà không biết phải thay đổi như thế nào. Bởi vì cô đến từ một vùng quê hẻo lánh, nói năng thì quê mùa, làm việc gì cũng ngốc nghếch, lúc nào cũng nghĩ rằng mọi người xung quanh đang miệt thị, ruồng rẫy mình. Cô không ý thức được rằng, chính vì cô quá tự ti nên những người xung quanh không thể gần gũi và giúp đỡ cô được. Cô sinh ra và lớn lên vùng Trung Nam Bộ, cô theo học tại Boston, miền biển Đông nên phải đối mặt với sự xung đột giữa nền văn hóa thành thị với văn hóa nông thôn. Cô không ngờ rằng, Harvard không những là thiên đường tìm tòi kiến thức mà cũng là lò tôi luyện hòa nhập văn hóa. Cô có dáng người nhỏ bé, diện mạo cũng bình thường, bao nhiêu năm nay chỉ có sự bù đắp duy nhất về tinh thần đó là học hành xuất sắc. Nhưng bây giờ đã gặp rất nhiều người xuất sắc đến từ nhiều vùng đất trên thế giới khác nên cô không còn ưu thế gì để nói. Bây giờ, diện mạo của cô cũng bình thường, học hành cũng bình thường, tất cả những điều này đã phá tan tâm lý cân bằng trong cô trong bao nhiêu năm nay, khiến cô lâm vào sự hoang mang, trống rỗng. Cô than thở việc mình đến Harvard học hành là hoàn toàn sai lầm nhưng cô đã quên rằng, bao nhiêu năm qua chính giấc mộng theo học ở Đại học Harvard đã nâng đỡ tinh thần của cô nhiều. Tuy cô đã chiến thắng rất nhiều đối thủ cạnh tranh để bước vào Đại học Harvard nhưng với khó khăn trước mắt thì cô đã biểu thua bởi tự ti một cách mù quáng. Cô luôn oán giận mọi người và cũng trách móc luôn cả bản thân mình. Chẳng trách tại sao cô lại luôn thấy tự ti khi theo học ở đây. Chỉ khi nào cô thoát khỏi những năm tháng huy hoàng trước kia để dốc sức bước vào thế kỷ mới thì mới có thể phấn chấn được tinh thần. Tóm lại, vấn đề của Lisa chính là, tâm lý cân bằng trước kia của cô đã bị sụp đổ hoàn toàn, cô muốn tạo dựng cân bằng tâm lý ở Đại học Harvard. Chính vì vậy mà bác sĩ tâm lý đã tư vấn cho cô như sau, một là giúp đỡ cô giải tỏa được tinh thần tồi tệ này, điều chỉnh trạng thái tâm lý của cô khiến cô tích cực đối diện được cuộc sống. Lisa quá tự ti, điều này cho thấy cô đã phóng đại nỗi đau tinh thần của mình, cô không nhận thấy được giá trị của mình trong môi trường mới mẻ. Những khó khăn bây giờ là những khó khăn cô chưa gặp phải nên cô có phản ứng như vậy cũng là điều tất nhiên. Cô chưa thích ứng được với môi trường đại học này nên thấy lo lắng và tự ti bạn sẽ gặp rất nhiều người như cô ở trường đại học này. Nếu biết được điều này thì cô sẽ thấy bình thường vì có rất nhiều người giống như mình. Thứ hai là hướng dẫn Lisa chuyển tầm mắt của những người khác về mình. Cô tự ti là vì cô so sánh mình với bạn học, cô cảm thấy mình chẳng có gì bằng người ta, làm việc gì cũng không được. Do đó, cô cảm thấy mình là con việc xấu xí đứng lẫn trong bầy thiên nga xinh đẹp. Trước khi học đại học, cô học rất giỏi nhưng lên đại học rồi thì điểm của cô chẳng bao giờ vượt qua điểm 4. Trước kia mọi người toàn nhờ cô chỉ bài nhưng bây giờ thì cô lại phải nhờ mọi người cô thấy mình chẳng còn gì đáng tự hào nữa. Trước kia trong mắt thầy cô, cô là một học trò giỏi, nhân vật nổi danh trong trường được mọi người ngưỡng mộ, nhưng bây giờ thì cô lại trở thành nhân vật hết sức tầm thường. Những chênh lệch tâm lý này khiến cho cô than vãn việc mình đã đến Harvard học. Cô không ý thức được rằng, chính cô đã gây ra chênh lệch tâm lý này. Trước kia cô luôn so bì mình với bạn bè nên cô mới thấy tự tin và tự trọng, này cũng vì so sánh mà cô thấy mình tự ti và đáng thương. Do vậy, bác sĩ tâm lý đã khuyên cô cần phải hiểu được môi trường mới mẻ này, học cách so sánh với bản thân chứ không phải là so sánh với người khác. Nếu nhất định phải so sánh với mọi người thì cần phải so sánh những mặt mà người ta không bằng mình. Sau đó, bác sĩ tâm lý còn giúp cô hành động cụ thể, loại bỏ hết những khó khăn cụ thể trong học tập và lên kế hoạch học tập thích hợp để khắc phục và cải tiến. Đồng thời bác sĩ đã đề nghị cô tham gia vào đường dây nóng do các học sinh trong trường lập ra để quen được nhiều bạn bè mới và giúp đỡ người khác. Điều quan trọng là trong quá trình giúp đỡ người khác cô đã lấy lại được niềm tin và thấy rằng trường đại học Harvard rất cần đến cô, cô không còn là người thừa ở trường học này nữa. Triết lý nhân sinh một, hãy nhớ rằng, chỉ cần loại bỏ được tính tự ti, cố gắng làm mọi việc bằng niềm tin tràn trề thì sẽ khắc phục được mọi khó khăn, thích ứng được bất cứ với mọi hoàn cảnh. Cảm ơn bạn đã nghe.